Chào mừng ờ, quý bạn đến với kênh ờ, video điện máy Cường Linh Thì ờ, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn cái cối xay xương xay thịt đa năng đầu bù đầu 52 thì bên cạnh nó có đầu 12, 22, 32 và 42 thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý bạn cái máy lớn nhất trong các dòng sản phẩm này đấy là cái cối 52 đây với cái cối 52 thì nó có ký hiệu số 52 ở đây này đấy cối 52 ở đây đây chúng ta có thể nhìn toàn cảnh của máy máy rất là to rất là bệ vệ như này đấy thì uh, máy thì uh, chạy điện uh, gia đình một pha 220V motor 3 kỳ rưỡi đây sử dụng motor 3 kỳ rưỡi còn toàn phát ở đây đây, đây là motor dây đồng 100% này 3 kỳ rưỡi 4,6 ngựa đấy vòng tua 1400 vòng trên một phút motor điện một pha thôi còn đây là cái cối nghiền của chúng ta đấy thì cái đầu này là hoàn toàn bằng gang đấy bên trong này là có một cái lãnh xoắn rất là to ở bên trong à, sử dụng truyền động bằng dây cu loa và sử dụng hai dây cu loa đôi như này hai dây cu loa bản B54 rất là to rất là chắc chắn ở đây đấy <coughs> cái đầu nghiền của máy rất là chắc chắn này rất là to thì với cái đầu nghiền này thì chúng ta có thể xay được xương bò xương ống đấy cá chúng ta có thể bỏ nguyên con đấy hoặc là gà gà vịt đấy gà vịt chúng ta có thể xay nhỏ ra để làm thức ăn uh, Ờ, cho vật nuôi khác đấy thì ờ, cái ờ, đường kính của nó con này được khoảng đây cái kích thước nó có gần 20 phân như này đấy cái miệng của nó 20 18 20 đấy và chỗ này là cái cửa miệng ra của máy đây rất là to như này chúng ta có thể mở ra như này rất là to đây, có ba cái tay quay ở đây để chúng ta có thể cầm quay rất dễ dàng ở đây đây là cái ờ, vỉ của nó đây là cái sàng của nó cái sàng này hiện tại đang là sàng 7 ly đây đấy thì trong cái dòng ờ, cối xay 52 này thì cái sàng này là, là sàng bé nhất còn ví dụ quý bạn có nhu cầu uh, sử dụng cái thực phẩm ra nó to hơn chúng ta có thể cân nhắc sử dụng cái sàng có cái lỗ này to hơn đấy còn đây là cái lỗ 7 ly này đấy sàng bằng thép dày một phân như này đấy, rất là đẹp còn bên trong này có cái lưỡi dao băm ở đây đây cũng rất là dễ dàng tháo ra ở đây có số ký hiệu 52 này đấy và bên trong này là cái ờ, cái cái rãnh xoắn của nó đấy, đấy có lưỡi dao băm đây, máy hoàn toàn rất là chắc chắn rất là nặng ở đây <coughs> khung máy khung máy thì được làm hoàn toàn bằng thép V này đây cái bằng khung thép thép V cũng rất là to và được đã được sơn sơn nó chống rỉ lên như này sơn màu bạc rất là đẹp rất là chắc chắn Ờ, kích thước của máy thì tổng thể của máy là dài khoảng 60 à, phân đấy cao khoảng 50 và bề ngang là 40 đấy 40 50 60 và tổng cân nặng của máy là gần khoảng 60 cân rất là nặng đấy, rất là chắc chắn như này sử dụng đây là cái à, bu ly này bu ly bằng gang rất là to ở đây bu ly đôi đấy bu ly đôi rất là to và sử dụng hai dây cu loa như này Ờ, cái này ờ, thay, thay, tháo ra thay vào rất là dễ thôi chỉ cần là ờ, lắp sàng vào đấy đây chúng ta để ý là lúc lắp là nó có một cái rãnh ở đây để cố định cái mặt sàng này cho nó khỏi quay này đấy, sau chúng ta tiến hành lắp cái khóa bên ngoài vào Đấy. Máy thì uh, sử dụng ờ, điện một pha thôi, có thiết kế automat sẵn cho bà con ở đây. Thì chúng ta chỉ cần uh, bật cái automat lên là nó sẽ máy sẽ chạy. Đấy. Máy quay rất là êm ở đây. Máy quay rất là êm, chắc chắn. khối 52 lãnh xoắn để đẩy thức ăn ra đằng sau này rồi mình lấy dao băm đấy và sau nó sẽ đùn qua cái các lỗ này quay rất là êm đấy lúc không ờ, sử dụng nữa thì chúng ta sẽ ờ, tắt ở đây và chúng ta có thể dội nước trực tiếp vào đây luôn này để chúng ta vệ sinh luôn đấy rất là tiện lợi thì uh, quý bạn có nhu cầu mua cối xay thịt xay xương